Trung Quốc và Nga đã phản đối việc tổ chức một cuộc họp công khai của cơ quan gồm 15 thành viên này. Triều Tiên vào ngày 4 tháng 10 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo có tầm bay xa hơn 3 giờ hết. Tên lửa này đã bay vọt qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, khiến chính phủ Nhật Bản phải cảnh báo người dân ở khu vực đó nên tìm nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta phải hạn chế khả năng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Bà Linda Thomas Greenfield cho biết như vậy ở trên Twitter sau khi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp công khai. Anh, Pháp, Albania, Naui và Ireland đã tham gia cùng với Mỹ để kêu gọi Hội đồng Bảo an triệu tập cuộc họp. Tuy nhiên thì Nga và Trung Quốc khẳng định thẳng thắn tuyên bố của họ là phản đối triệu tập cuộc họp đó, nói rằng phản ứng của Hội đồng nên có lợi cho việc làm dịu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Không rõ rằng liệu Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ họp công khai hay là họp kín về vấn đề Triều Tiên. Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã bị Hội đồng Bảo an cấm tiến hành các hành vi thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Bình Nhưỡng đã phải đối mặt với các loạt biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nga và Trung Quốc là hai cường quốc có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an. Những năm gần đây đã đề nghị Liên Hợp Quốc nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho Bình Nhưỡng vì lý do nhân đạo và cũng để đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. Cánh cửa gia nhập NATO rộng mở hơn đối với Ukraine. Ngay sau khi Ukraine nộp đơn gia nhập NATO, chín thành viên của khối này là các nước có lịch sử liên quan đến Nga hầu hết đã lên tiếng ủng hộ Kiev. Mặc dù khả năng gia nhập tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương NATO của Ukraine hiện nay không cao, nhưng đã có 9 quốc gia thuộc khối này chính thức ủng hộ Kiev sau lá đơn của Tổng thống Zelensky. Trong một tuyên bố chung ngày 2 tháng 10, lãnh đạo các nước Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Lithuania, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Romania và Slovakia đã đồng khẳng định Chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc phòng thủ chống lại chiến dịch quân sự của Nga, khuyến khích tất cả các đồng minh tăng cường viện trợ. Tất cả các quốc gia có tín hiệu hồi đáp nói trên đều thuộc khu vực Đông và là một phần của Bắc Âu. Vùng lãnh thổ từng nằm trong tầm ảnh hưởng của Liên Xô cũ mà Tổng thống Putin tự đặt ra nhiệm vụ là khôi phục đế chế Nga rộng lớn. Vì sao các nước Tây Âu và Nam Âu chưa lên tiếng riêng Mỹ đã bày tỏ quan điểm là không nên kết nạp Ukraine ở thời điểm nhạy cảm này. Estonia và Latvia là những quốc gia tí hon chung đường biên giới với Nga, nhận thấy mối nguy tiềm tàng từ thực tế tại Ukraine. Litva, Slovakia, Romania tiếp giáp với Ukraine. Rõ ràng các nước này có lý do để lo lắng nếu Ukraine thua cuộc, nghĩa là biên giới Nga đến gần sát nách. Không gì đảm bảo là sẽ không bị tấn công và nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Ba Lan là thành viên NATO chống Nga kịch liệt nhất kể từ đầu cuộc chiến, cũng vì lý do tương tự. Ba Lan đã có bài học từ quá khứ, Đức Quốc xã nổ súng tấn công nước này mở đầu Thế chiến thứ hai. Cả chín quốc gia nói trên đều là những nước nhỏ, tiềm lực hạn chế và lại là thành viên NATO, nên nghiễm nhiên trở thành mối nguy an ninh trong mắt Kremlin. Cho nên dựa vào NATO là phương sách tối ưu nhất để kiềm chế Nga. Nếu Ukraine được NATO thu nhận thì phòng tuyến của khối này mạnh lên đáng kể tạo ra bức tường vững chắc bảo vệ các thành viên Đông Âu. Đây là lý do để họ lập tức lên tiếng ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, Mỹ và những thành viên chủ chốt ở Tây Âu không vội vàng quyết định lá đơn của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho hay, quy trình đăng ký tại Brussels nên được thực hiện vào một thời điểm khác. Trong khi đó, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Phương Tây chọn lựa một cách thức đối đầu gián tiếp với Nga, hạn chế rủi ro chiến lược kiểm soát căng thẳng có thể bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba và nghiêm trọng hơn đó là chạy đua vũ trang dẫn đến sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc Nga phải căng mình chống đỡ trên nhiều mặt trận, trong khi Mỹ và châu Âu lại tọa sơn quan hồ đấu là thất bại mang tính hệ thống của Putin. Nước Nga suy yếu là một thực tế khó chối cãi. Những diễn biến mới nhất cũng phần nào cho thấy điều này. Sau khi lấy lại Liman, quân Ukraine đã bắt đầu chọc thủng phòng tuyến phía bắc Kherson, tái kiểm soát một số vùng đệm nếu vượt quá Kremlina thì quân Ukraine sẽ tiến tới Svatovo, Rubizin, Severodonetsk, Lysychan và xa hơn nữa. Kết quả trưng cầu dân Ý tại bốn vùng lãnh thổ của Ukraine dường như là không có tác dụng bình định lãnh thổ mà quân Nga mất rất nhiều sức lực để kiểm soát. Ukraine đã tấn công và tái chiếm một số khu dân cư ở Kherson. Liệu rằng Moscow có đáp trả bằng tất cả lực lượng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. những toan tính của Nga khi sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký bốn thỏa thuận riêng biệt về việc sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine vào Liên bang Nga. Một phân tích dữ liệu độc quyền của CNN từ Viện cho Nghiên cứu về Chiến tranh cho thấy Cuộc phản công bất ngờ của quân đội Ukraine ở khu vực Kako trong tháng này đã khiến các lực lượng Nga kiểm soát ít khu vực hơn sau cuộc tấn công đầu tiên của nước này vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trong tháng đầu tiên của chiến sự Nga, Ukraine, Nga gần như tăng gấp 4 lần diện tích do mình kiểm soát, cùng với lãnh thổ Crimea được sáp nhập vào năm 2014 và các nước Cộng hòa Luhansk và Donetsk tự xưng. Nhưng trong những tháng sau đó, quân đội Nga đã phải vật lộn để đạt được những thành tựu đáng kể. Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, nhiều báo cáo cho thấy Nga đã tiến lên rất ít trên lãnh thổ Ukraine. Tính đến tuần cuối cùng của tháng 9, các lực lượng Nga đã rút khỏi hơn 9.000 km vuông lãnh thổ so với cuối tháng 8. Số binh sĩ Nga thương vong trên chiến trường khá lớn. Trong một động thái nhằm đảm bảo những phần vẫn còn dưới sự kiểm soát, Điện Kremlin tuyên bố sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó họ chỉ có quyền kiểm soát một phần. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký bốn thỏa thuận riêng biệt về việc tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga. Trước thông báo này, ông Putin chính thức công nhận độc lập cho Kherson và Zaporizhzhia. Mặc dù cuộc thăm dò trước chiến sự do CNN thực hiện vào tháng 2 năm 2022 cho thấy không có khu vực nào của Ukraine có nhiều hơn 1 phần 5 người ủng hộ sự sáp nhập vào Nga. Nhưng chính quyền thân Nga ở những khu vực bị chiếm đóng đã tuyên bố rằng người dân hoàn toàn đồng thuận với quyết định này. Theo tiến sĩ Volodymyr Atiuk, Đại học Trung Âu tại Áo cho rằng bài toán nan giải nhất của Nga khi sắp nhập thêm lãnh thổ cũng chính là họ không kiểm soát toàn diện bất kỳ tỉnh nào trong số bốn vùng trên, thậm chí đã phải rút lui ở một số khu vực. Veli khai cùng quân Nga đang kiểm soát phần lớn diện tích tỉnh Donetsk, nhưng đã phải rút lui tại nhiều địa phương ở tỉnh Lugan do đợt phản công của quân đội Ukraine. Đặc biệt, sau khi để mất trung tâm hậu cần Lyman vào tay Ukraine, quân Nga tiếp tục bị vây hãm tại một số khu vực, trong đó có Bolzover, một thành phố chiến lược khác. Mặc dù vậy, bất chấp thành công gần đây của Ukraine, Nga vẫn kiểm soát khoảng 116.000 km vuông của những khu vực được quốc tế công nhận là lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea, được sáp nhập vào năm 2014. Tất cả diện tích của những vùng đất này gần bằng diện tích của Bulgaria hoặc bang Pennsylvania, Mỹ. Tiến sĩ Andriy Kocherno, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, cho biết Tổng thống Putin muốn kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Do đó, với việc tuyên bố sắp nhập thêm các vùng lãnh thổ của Ukraine, Nga đang muốn huy động thêm lực lượng tại những nơi này để có nguồn lực cần thiết giúp họ cầm cự trước các đợt phản công tiếp theo của Ukraine, cho đến khi 300.000 quân động viên trong nước hoàn thành quá trình huấn luyện. Hiện nay, quân đội Nga đang rất cần nhân lực bổ sung sau hơn 7 tháng chiến sự. Nguồn tin từ Kiev cho biết, quá trình huy động dân địa phương nhập ngũ đã diễn ra tại Lugan, trong khi chính quyền thân Moscow và cơ quan an ninh Nga được cho là đã lập danh sách hàng nghìn người trong diện nhập ngũ ở Zaporizhzhia và Kherson. Thất bại khi đối mặt với sự đoàn kết quân sự của phương Tây trong việc ủng hộ Ukraine, Nga hiện giờ đang có rất ít sự lựa chọn trong cuộc chiến lần này.